mơ mình thấy em trên con phố nhỏ ta đã từng qua có đôi lần ướt mưa nhớ mây cho vừa bàn tay ấm những hẹn hò thoáng qua em đến rất vội anh rất cần với em nhưng chưa hề rời xa có ai bảo với anh xa xôi sẽ làm thôi nhớ về em cánh hoa nào cũng phải tháng năm không chờ người thôi nhớ nghĩ đến điều ấy thôi đau nhói trong lòng sớm mai là chớp đông ai đi về phố vui tưởng như anh gặp lại em trong đêm say nép vào vai anh nghe tiếng em cười chỉ cần ta nhớ về nhau có bao giờ tiếc nuối buồn vui của ngày hôm qua ta mang theo anh chờ anh mong anh hy vọng dù đời xô ta về đâu vẫn nhớ mãi những ngày đầu anh mơ cùng bay bên em ta thấy như trăng dưới chân mình ở một thế giới thật xa anh mơ mình ôm có ai bảo với anh xa xôi sẽ là thôi nhớ về em cánh hoa nào cũng phải tháng năm không chờ người thôi nhớ nghĩ đến điều ấy thôi đau nhau trong lòng sớm mai là chớm đông ai đi về phố dường như anh gặp lại em trong đêm say nét vào vai anh nghe tiếng em cười chỉ cần ta nhớ về nhau có bao giờ tiếc nuối buồn vui của ngày hôm qua ta mang theo anh chờ anh mong anh hy vọng dù đời xua ta về đâu vẫn nhớ mãi những ngày đầu trăng dưới chân mình ở một thế giới thật xa anh mơ mình ôm em anh mơ cùng bay bên em ta thấy như trăng dưới chân mình ở một thế giới thật xa anh mơ mình ôm em ở một thế giới thật xa ở một thế giới thật xa